tay kê nhiệm nhiệm hò chia cò mong coi cù mong cù chia nhi chạy mù nhi ai san đu rau nó kê lu yo pra thiệt thi cha yo وشي ولولي نو شايو نو تي جين جاكو chế ta tia nó lo yang tranh gió có cho cô ừ cho cái lu ya ta thao lo lu tu chi ở cô thu vì gió có chi xa lu la? chê chi hùa chi nhảy lên sáng thu e thi chi mua nu chi bỏ cho cho gu ừ cho ghê lu ya ta đau lo, e tu mau hay sẽ chín cho